Xin chào tất cả mọi người Khu dân cư Phú Mỹ Hưng là một khu đô thị gọi là đáng sống bậc nhất tại à, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và toàn quốc nói chung Thì tại đây thì à, tổng quy mô của khu dân cư này lên đến 400 hecta Và tại nơi đây thì có rất là nhiều à, người trên quốc gia khác nhau gọi là sinh sống Ở đây là kinh doanh mua bán làm văn phòng Cụ thể đó là có Hàn Quốc nè, Đài Loan, Singapore Rồi rất là nhiều à, quốc gia khác có mặt tại khu dân cư Phú Mỹ Hưng một điều đặc biệt là tại đây thì những căn hộ nè shop house nè nhà phố gọi là cho thuê mua bán rất là sầm uất luôn thì hôm nay Phước Sửu sẽ cùng với quý anh chị review đánh giá lại những cái căn shop house mặt tiền của những cung đường rất là đẹp tại Phú Mỹ Hưng có những cái ưu điểm nào và cho thuê với mức giá phù hợp như thế nào nhé rồi theo chân Phước Sửu mình review đầy đủ và bay lay cam để xem khu dân cư này rồi mọi người cùng với Phước Sửu di chuyển vào khu Nam Thiên 2 nha à, Dọc theo đường Hà Quy Tộc Hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý chị một căn nhà khá đẹp trong khu này Với vị trí của căn nhà là căn cốc hai mặt tiền Diện tích là ngang 7,5 nhân cho 18 Đây là thiết kế dạng theo căn hộ dịch vụ nha quý chị Và hiện tại như mọi người nhìn thấy thì căn nhà xây khá đẹp và xung quanh nhà là đã có gần như xây dựng full 100% rồi một khu gọi là biệt thự song lập khá đẹp tại Phú Mỹ Hưng căn nhà tại Nam Thiên 2 này thì thiết kế theo dạng như căn hộ dịch vụ nên nó là cho thuê giá rất là cao tổng ờ, thu nhập là khá cao nha quý anh chị thu nhập ờ, của căn nhà này là khoảng là 5.000 đô một tháng luôn thì ờ, quý anh chị mà cần gọi là kinh doanh về căn hộ dịch vụ nè nhà cho thuê nè hoặc là quý chị cần về là nhà ở mà cần có nhiều phòng toilet bên trong thì căn hộ căn nhà của bên Nam Thiên 2 bên cái chỗ Hà Quy Tập này là một cái cơ hội cho quý chị có tổng cộng là lên đến 12 phòng và có toilet riêng từng phòng luôn nội thất khá đầy đủ luôn Đấy, một căn hộ à, dịch vụ khá đẹp nói về khu dân cư Nam Thiên 2 là một khu dân cư tại à, khu dân cư Phú Mỹ Hưng và một khu à, gọi là biệt thự song lập một khu dân cư có nhiều hồ có nhiều sân vườn thoáng mát nè khu này có hồ bơi à, của khu dân cư luôn nha quý vị và một khu dân cư được bảo vệ an ninh 24 trên 7 luôn ở đây thì những cái à, bảo vệ ở đây là túc trực thường xuyên nên là hạn chế việc là mất cấp nè rồi xe cộ lưu thông qua lại thì à, cũng à, không có ồn ào náo nhiệt lắm nên khu này là một khu gọi là ở rất là yên tĩnh quý chị cần thêm thông tin về cái căn nhà cho thuê tại khu Nam Thiên 2 và Hà Quy Tập thì inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới à, đồng thời quý anh chị à, đăng ký subscribe kênh, like và comment những cái yêu cầu của quý anh chị à, cho Phước Sửu để Phước Sửu tổng hợp những thông tin về đưa cho quý anh chị những video phù hợp và những cái sản phẩm để cho chị lựa chọn Phúc Mỹ Hưng là một nơi gọi là đáng sống và một nơi gọi là kinh doanh phát triển buôn bán à, à, phù hợp với lại cái tình hình à, kinh doanh của bên mình nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.